Dạ chưa? Dạ ăn ăn ăn, ăn cơm chưa nè Đợi quán này đợi quán không cơm chưa ăn Đi nè bắp, đi ra đây cho mát Trời nắng có không? Bắp ơi, chơi gì con? Nè, dạ, chơi cái giò chở mạnh nè Chơi nè Nè, dạ, chơi dạ nè Néo ở đây, néo qua đây đi Phước Phước đồ, Phước đồ, chạy ra nè đi ra đây ra đây rồi ngồi xuống đi rồi ai mỗi người mỗi cái đích đặt vô rồi lấy bộ bài tiến lên luôn có cái món gì đây nè mang theo coi coi mình linh mang theo món gì đây là chai gỗ hả ồ gỗ đi gỗ chiến bò hút luôn á của cola rồi trong bôi nữa nè ở đâu nhiều vậy nước này nhiều vậy họ ờ, xúc xích đó nè chơi hả hả dép con hả ở lộn dép ba hả còn muốn yên tâm nào mới nói có chân gián hồ lưỡng của ba nha dép đó quên lắm nha dép đó hết hàng rồi đó 15 ngàn hai đôi mà không có hàng bán đâu đây này con đây số có lá ra đây thôi còn gì cay vậy bắp vậy dạ hả ham ăn đồ ham ăn chưa gì ăn kẹo kẹo à, bé đi bé đi giấy hả gì? Dạ, làm như đi chơi làm như đĩa mà ăn giấy bà rồi bà hỏi câu hết hồn đi đi sở hú mà giấy thôi buổi này người ta xài nước không à ai chơi giấy mà bong luôn à. xúc xích luôn hả ờ. tương ớt này tương ớt này quốc thử cầu coi xúc xích này giống xúc xích voi quá vậy hy vọng ăn xúc xích này mình mặc lên được tí ngon quá ngon quá còn ăn gì vậy bác trời ơi ăn bánh kẹo mà ăn bánh dạ. Dạ. ở sợi nãy mới một trời ngọt nữa uống nước khác đi con thôi này chị đã tường mà chạy thôi giả đâu sợ hao dầu ồ cái chiên này ngon ghê không nhìn nó muốn ăn luôn à chè à. 40 ngàn mà được 4 cây là 10 ngàn một cây luôn hả? Rồi 50 ngàn 12 ngàn cây Rồi mắc giả mà Cây được 5 viên Kho bán ăn kẹo đâu Ba sợ mập lắm Vậy À mở giùm hả? Trời bà mẹ Tốt lắm cho ăn Ai rồi kêu mở giùm Được kia ba Trời tưởng ba ăn giùm Mình chơi mình không thèm ăn Ai ngờ kia mở giùm cho ăn giùm nó hỏi đi quá nó không vui mà nó cắn được trời bao bao con uống nước ngọt chứ con uống con, uống con ăn luôn cái ly xong lại chơi bao làm gì với bò uống nước ngọt nước ngọt mà làm như nước lọc để nó uống nó xê hao hao đấy bắp bắp bắp bạn nó nghe nè qua đây bà chỉ bà, bà chỉ cho cách ăn cái đó cho mày ba mày chỉ là mày thua đó bà chỉ cho cách ăn này đưa cây này nè đưa đưa đưa đưa cây nè nè của con nè tay nát rồi mày chơi mày không làm ăn hả đây tao bà ăn ăn thử đi bánh này là có gì là mày mà thú gì dữ vậy bánh này giống thú nhà bông hơn đúng rồi Gọi ngon không em Ngon Bánh này là phu lô hả? Đó, trộn lại ăn Để, để, để, để, ăn hết cái này có, có sô-cô-la ngon quá Nè, à, sô-cô-la em đây nè Ôi lẹ lên ngồi xuống chú kêu ngồi xuống kìa mấy em thấy nhi ngồi xuống ổn định vị trí chỗ ngồi sân khấu khắp, khắp bắt đầu rồi trời ơi coi kìa trời ơi đứa nào cũng tạ máy không mà chấm như thế luôn bông bông bông ai ai coi thử con chấm cộng con quăng nút quăng coi thử coi trời à, ba mang cái viên đâu ba ăn xích đó không không đem theo giấy chứ nè chùi với quần không nè quần này bốn ngày chưa giặt bố một đi ăn xong đi ăn mày à xích đi ta giả bộ quốc cũng xích này thử coi ngon không ngon đâu tiên nãy giờ ăn mấy cục này rồi được không? bảy tám gâu luôn quá hả ăn gì dữ kìa luôn ngon hả? nó thấy ngon hả? quá áo là mới áo mới bốn ngàn giặt quần chỉ bảy ngày ai thủ hơn lao đi giặt trước